Thank you. đêm nay mỗi đêm em đã đổi thay em chẳng còn như ngày xưa em God when the motherfucking beat drops. tay tôi Hạnh phúc ấy anh sẽ giữ chặt hay buông tay Bởi vì em đã đổi thay em chẳng còn như ngày xưa Em một đường